chào quý vị các bạn đến với kênh video điện máy cường lên thì à, hôm nay có giao à, cái máy sơi đất trâu vàng về à, phú bình thái nguyên đây thì à, có hai anh chị à, là con máy sới à, bảy ba đời mới 2021 cầm anh tránh cái máy kia cho em tới cái xe là đất nếu làm ruộng hơi ruộng ruộng nước là tụt vạ xuống <laughs> từ từ quen máy luôn quen ngay mà đây là còn con cái này nó ai đầu gì đấy anh quay đầu lưỡi về trước đồng thì cần lắp nốt chứ còn bánh chạy đường thì không cần chạy ấy. Bài đường chạy đường chỉ lắp chốt luôn chứ cho nó chắc chắn. Đúng rồi em. Alo à? Mà để ý nếu lắp ngược phát là nó không nó bới đất đấy, nó có chiều của nó đấy. Lắp ngược này. nó lại. cục cả nó vón nó nó nó vón vón cục lên đúng không ạ? Đúng rồi thì nó vón cục Nhưng lên đúng không em? Sau nó bít đầu lưới đúng không? Rồi cái bây giờ ăn vớt hết cám ra rồi bỏ cho em ờ, hai đến ba lạng nhé. Đầu bên này gì? Anh nhìn anh nhìn cái trục đây này. sau một lần đã sau một lần ờ, đánh đánh rất thôi.